một miếng đậu nha các bạn mắm tôm thơm quá mắm tôm rất là đậm chất mùi mắm tôm mắm thịt à.

Hello các bạn, đố các bạn biết mình đang làm gì? Chiên đậu nè he Thịt luộc nè he Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của chị em nhà mình Mình đã làm xong một mâm bún đậu đặc biệt Và hôm nay đặc biệt là mình sẽ ăn trên chiếc xe mua trăng nhà mình Mà đặc biệt hơn Nhất định phải đậu mũ để an toàn nha các bạn Lên xe em ơi, lên xe, lên xe Từ mốt luôn <laughs> mình sẽ đi và ăn trong chiếc môi trần này lên xe lên xe nào đây thương quay xe bắt tay đâu đây là bác trai đẹp thiên bác trai đẹp trai cho mình <laughs> đóng cửa đóng cửa lại nha đóng cửa đóng cửa nào mình cùng đi và thưởng thức trên ăn trên chiếc xe môi trần này sẽ như thế nào nha các bạn ơi mời các bạn cùng theo cho mình bác tài ơi đồ máy nào xe nhà mình độ máy rất là êm nha các bạn ok, okay mình cùng bắt đầu thưởng thức nó sẽ cảm giác như thế nào nha các bạn xe mình chạy rất là êm xe mình chạy rất là êm giảm là êm giảm là êm xe, mình chạy rất là êm ái nha các bạn ừ, thật là ngon quá nhưng mà không biết dòng như thế này thì mình sẽ ăn nó sẽ ra sao như mình đang ngồi trên cái miếng rung rung rung rung Dù gì lắm cũng được vậy Chết quá Dù sắp cũng xong nha Ăn một miếng đậu nha các bạn Ăn miếng vịt Mắm tôm thơm quá Mắm tôm rất là đậm chất mùi mắm tôm mà Xem mà đi là em kiểu này mà chân mắt mà lỡ lên người một cái Vô lách dưới lại Nãy giờ mình đi xe êm quá Nên mình chưa ăn được miếng bún nào hết Nên mình quyết định dừng lại Và cho bác Tài thưởng thức đi Xe của mình đi rất là êm Ồ, ngon Trời Rất mắt Ăn thế này phê lắm các bạn không anh mình nó rung ngừ luôn mà sướng rung ngừ không anh anh <laughs> anh mà cái lông heo nó chọn vô cái nách giật giật giật vô tay vô tay vô tay <laughs> mình sẽ thưởng thức một miếng nha các bạn quên chứ nãy giờ chưa mời các bạn ăn cùng mình mời các bạn ăn cùng mình nha <laughs> nãy giờ anh cũng gần hết rồi Anh cũng hết rồi mình đi xe mình cũng ăn rồi mình không cảm nhận được mình chỉ cảm nhận được độ rung của cái xe mắm tôm rất là bảy mùi mắm tôm nha mắm tôm rất là bảy mùi mắm tôm rất là ngon mắm tôm này là tự mình pha chế đó các bạn đồ bún ờ, ngon ngon mùi bún bún rất là thơm mùi gạo bún rất là ngon từ bún ừ. cay cay ngon ngon ăn kèm bún đậu thì phải có đậu mắm tôm thì phải có mắm tôm mà không thể thiếu chính là bún mắm tôm thì phải ừ. có nước mắm như con tôm mình sẽ quét một miếng mắm tôm nha các bạn wow thật là ngon và ầm vào nách giật giật giật giật giật ngon rất là nghiệp chỉ biết ngậm nghe thôi không biết nói gì À. Cái này là một trải nghiệm rất là đặc biệt Mà nghiêm cấm trẻ em dưới 10 tuổi ngay Không nên Đi dòng sóc chết Rất là dòng Nghiêm cấm bà bầu Cấm kinh nhỏ bà bầu Để mình kể cho các bạn nghe một bí mật nè Các bạn riêng. chưa biết đâu Trên đường đi á mọi người ai cũng nhìn mình hết trơn nó nhìn mà kỳ thị <laughs> nhìn với một ánh mắt rất là lạ thường nhưng mà thôi kệ mình vẫn cứ phải ăn thôi Vô kỳ quá Anh bắt chấp Mặc kệ người ta nhìn Chắc nhiều người nói lắm nè Đây kiểu đây là nhiều người về và nói Làm cái nghề này mà Biết rồi Biết rồi Bắt chấp à, Mẹo to quá ngon không được tuyệt anh vừa ngắm khung cảnh chấm miếng thịt heo ngon quá ngon nhất mắt nhất nhối nó đã làm miếng dưa leo ấy Dạ không, ừ. mọi người ơi Rất là ngon luôn Ngon đặc biệt Vô anh mà đố mùa hầu hết rồi Quá đã à. Ăn mà Do anh mình làm hơi cay Nên anh em nhà nó Ai cũng đố mùa hôi một kem Được được được được Mình định à, quyết định làm vừa đi Sẽ dẫn ăn. các bạn đi vòng vòng vòng ăn chừng nào hết cái mâm này mới về mà do đi êm quá mình không thể nào ăn được nên thôi dừng lại ăn xong rồi về và đây là chị giả nước mắm hồi nãy đây rất là ngon nha các bạn phải để cho chị thưởng thức chứ không là chị kiện đó ngon quá ăn thử một miếng nha mọi người mình cũng tranh thủ vô quốc miếng chứ không tụi nó ăn gần hết rồi wow chấm miếng tôm nè đáng lẽ cái à, cái món này là phải à, bún à, bún cục dạ. bún bún bún cục các bạn nhưng mà do ở mình không có cái đó mà mình cũng ờ, do cái này không không không ép được ngon nha mọi người ăn rất ngon luôn á anh thằng thái hơi bằng chút nhưng mà ngon miệng ngon là được nha mọi người ừ, mọi người thấy ngon không đó đây là đầu chiên nha mọi người ừ. ừ ngon nấm tôm ăn rất là dừa luôn mọi người ơi cay cay chua chua à. ớt nè gắp lên miếng ớt nè quất ớt hết lên ăn mời mọi người nha ăn đi ăn ừ, ngon lắm mọi người ơi ừ, được rồi mình sẽ hướng dẫn mấy bạn ăn um, bún đậu mắm tôm trong chén nha mọi người cho một miếng nước mắm vô này đó xong rồi bỏ vô một miếng rau cho một miếng dưa leo đó một miếng rau rồi bỏ dưa leo vô vào xong đó. gắp lên một miếng nha mọi người đó mời các bạn nè vào bắt đầu kỳ quá nhét hết trong họng lù hết vô nha các bạn mình phải lù hết vô một lần nha ừ. ngon lắm các bạn ơi tuyệt vời một ừ. cảm giác rất là tuyệt vời đó vô mốt anh em ăn thịt còi không <laughs> anh em ăn thịt còi không bày món đó cái món ăn tôm này mà cắn cái còi nó ngon ăn ngâm tôm là mình nhớ tới con còi mọi người ơi mình nhớ tới thịt còi cho mắm tôm kìa kìa có lắm mơ là chết mà giật nó luôn rồi đặt luôn ha các bạn có thấy ai không ai đi ngang qua không hâm mộ của mình đó không à người ta tùy thị mình đó ngon quá mình mình làm thêm chén nữa nha mọi người người hâm mộ đó ngon thiệt luôn mình làm cái đó là nó cũng chưa đầy đủ ờ, mấy cái thành phần nhưng mà cũng nói chung là ăn cũng cảm thấy ok nha mọi người như thế này cũng ờ, có bún đậu mắm tôm chỉ cần ờ, đậu và mắm tôm là đúng chất mắm tôm rồi chỉ có bún đậu chiên và mắm tôm gọi là bún đậu mắm tôm dạ thịt đầu ra rồi thịt ăn kèm theo thôi thịt là phụ không ừ món chính là bún đậu mắm tôm mắm bún và đậu ngon quá mọi người ơi ngon thiệt sự luôn quá vô chàng không biết không ăn đã quá chưa bao giờ mà ăn bún đậu mắm tôm mà đã như bây giờ luôn mọi người ăn trúng biết nó cay quá chết rồi không có nước đâu lấy gì uống đây ừ. mình ăn nhưng mình phải để ý mọi người xung quanh nha mọi người mình ăn mình phải dùng dùng ngó ngó xung quanh coi thử có ai kỳ thị mình không người ta đi qua người ta dùng quá trời luôn á có ai hâm mộ mình không người ta về người ta chắc kêu mấy con điên nó làm gì không biết à, ngon mọi người vô cho đi cho về là tôi đâu ai đừng tôi no à để ngồi cho nó túi không ngồi lên xe nào anh em ơi <laughs> Đức đã cho bé em à, hư một quả bom Bom nào bé em ơi lên đi Quay xe Bóc đầu gì em Đánh lên đánh lên Kill me the bell mê kết ngu ngơ không biết lấy gì tại vì vô đó nó chạy lên nhanh lên một luôn gắt bị cái còn tiếng đầu đâu biết Great. Đó lên, đó lên, Thiệt là, ô. Chết mẹ đi, đất quần đầu mắm tôm lần đấy có đồ mắm tôm không chất này đồ mắm tôm đây đây là bãi chiến trường bước đi vô thử lần nữa. mẹ nó lên xe đất lên xe thôi thôi thôi thôi mày dám lên xe Thank <laughs> Lui Lên xe Lui. Má Vui chân hợp ba Ba người lái Lên xe Lộn lùm khối còng vào cửa Lên lục, lên lục, lên lục anh em ơi Xuống xuống Vô Thôi lạy bê mà <laughs> Chết mất Hết nổ luôn rồi Nổ rồi Tích dứt bộ gì quá đồ chơi gì kỳ không bằng gì khó vào nó <laughs> đúng không em té quá quýu à giùm mình nha ok bye bye bye bye subscribe vào youtube này nhớ subscribe kênh nhá mấy bạn nhớ subscribe kênh